lên cái ngáp chưa con nó rồi bằng dưới con tao à kéo đi bố cái quần quá Well, that's your point, right?